Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị. Nếu bạn đang cảm thấy kỹ năng đọc hiểu của mình quá tệ, bạn không có đủ minh mẫn và kiên nhẫn để có thể đọc hết được một bài đọc dài, hoặc mặc dù bạn đã đỗ N1, N2 nhưng mà không thể nào mà hiểu chính xác và đọc dịch một cách chi tiết cụ thể từng bài đọc được, hoặc bạn đang cảm thấy mình đọc còn mơ màng, không thể áp dụng được những cái kiến thức mình đã học vào trong thực tế công việc cũng như cuộc sống, thì video này dành cho bạn. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện đó là làm thế nào để mình có thể đọc hiểu một cách dễ dàng nhất có thể. Nếu như mà bạn nào đang xem video này thì mình cũng xin tự giới thiệu đó là ngoài cái việc thi IELTS PTN1 thì là mình cũng đã có cái kinh nghiệm là đọc khoảng tầm trên 20 cuốn sách tiếng Nhật và có những cái bài viết review rất là chi tiết ở trên blog Hồng Lê Thị. Ngoài ra mình cũng nhận được rất là nhiều những cái lời khen ngợi từ phía các cái bạn mà đã xem video về đọc hiểu N2, N1 của mình. Đó là những cái bài giải thích rất là dễ hiểu, chi tiết và có thể nắm được ngay lập tức. À, ngoài ra thì năm vừa rồi mình cũng có biên soạn lên cái cuốn sách sổ tay đọc dịch và hiện tại đang trong cái quá trình xuất bản và đến năm 2023 thì cái cuốn sổ tay đọc dịch này sẽ được à, xuất bản trên toàn quốc và có rất là nhiều các cái bài đọc mà mình trích dẫn ở đây với những cái phần dịch rất là dễ hiểu và nắm sát cái cấu trúc ngữ pháp cũng như là hiểu đúng cái ý tác giả muốn truyền đạt. Thế rồi các bạn sẽ đặt cho mình cái câu hỏi là ờ thì đấy là cái kết quả của mình thì sao? Có vấn đề gì xảy ra không? À, thực ra thì ờ thì đúng vậy, mình đạt gì thì cũng không quá quan trọng. À, cái vấn đề ở đây đó là mình sẽ đem lại được cái giá trị gì cho bạn thì hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một cái câu chuyện nói về cái quá trình mà mình đã luyện tập và cũng như là các cái bí quyết các cái cách để mà mình luyện tập à, đọc hiểu như thế nào trong suốt cả cái quãng thời gian vừa qua à, thì trước khi kể cái câu chuyện của mình ấy thì là mình cũng à, muốn các bạn à, cam kết một điều đó là nếu như mà mình thuyết phục được các bạn các bạn cảm thấy rằng là cái cách này là đúng đắn cái cách này là hiệu quả nhất cái cách này là tốt nhất và nhanh nhất để giúp cho các bạn có thể luyện đọc hiểu được một cách dễ dàng thì các bạn hãy focus vào nó thì các bạn sẽ chỉ only focus vào cái cách mà mình chia sẻ ngày hôm nay thôi chứ đừng có nhìn lung tung ra bên ngoài với rất là nhiều các cái mẹo đọc hiểu rồi các cái cách đọc hiểu khác nữa nhé ok các bạn cam kết với mình nha cái câu hỏi đầu tiên mà mình muốn dành cho các bạn đó là các bạn đã từng bao giờ uh, luyện đọc hiểu bằng cách là Ờ, đọc thật là nhanh này và đọc thật là nhiều các cái giáo trình chưa kiểu như ngày xưa mình chọn cái cuốn giáo trình Shinkansen Master độc cai là cái cuốn sách đầu tiên để luyện đọc hiểu cái cuốn sách này mình đã đọc theo cái cách là đọc lướt nhanh tất cả các cái bài ở trong cái cuốn sách đó à, các cái bài ngắn cũng như là tất cả các cái bài chung rồi các cái bài dài mình đều đọc lướt rất là nhanh rồi ờ, chọn đáp án ở bên dưới thì lúc mà chọn thì cũng mơ hồ hiểu được cái bài đấy nó như thế nào nhưng rồi khi mà nhìn vào cái kết quả ấy các bạn nhìn so đáp án ở phần cuối sách thì là ôi rồi rồi năm ăn năm thua nha các bạn có nghĩa là có những cái bài mà mình đúng có những cái bài mà mình ờ, sai hầu như gần hết đặc biệt là những cái bài chung và những cái bài dài có những cái bài mà khoảng tầm 3 đến 4 câu thì mình chỉ đúng có một câu thôi thậm chí là có những cái bài mà mình không có đúng cái câu nào hết và đấy là cái tình trạng lúc đầu đó là khi mà mình học hết cả cái cuốn đấy rồi mình cũng hiểu được mang máng cái các cái nội dung mà trong cái cuốn sách đấy nói rồi nhưng mà mình vẫn không thể nào chọn được đúng cái đáp án cũng như là không thể nào mà à, đúng được à, quá nửa cái số lượng đáp án mà khi mà mình so với cái phần đáp án ở phần cuối sách và khi mà nhìn vào các cái phần đáp án mà mình chọn sai đấy mình cũng thực hiện một cái bước đó là mình quay lại bài mình xem là tại sao lại mình sai nhưng mà mình chỉ focus vào cái đoạn mà người ta đưa ra cái câu trả lời đấy thôi và mình cố gắng làm sao để đi theo cái đáp án đấy có nghĩa là cái đáp án đấy của mình nó đang bị sai và mình thấy rằng là cái đáp án kia mới là cái đáp án đúng cơ thì mình đọc focus vào cái đoạn đấy cái đoạn mà có chứa cái câu trả lời đấy và mình cùng nghĩ ra xem là à tại sao mình cùng hướng mình hướng cái cái cái cái cái suy nghĩ của mình sao cho nó giống với lại cái phần đáp án có nghĩa là mình không phải thực sự hiểu cái đoạn đấy mình không thực sự hiểu cả nội dung của cái bài đấy mà mình chỉ cố gắng là hướng là tại sao mà mình lại đang trả lời sai thôi và phân tích nó cũng chưa thực sự là kỹ lưỡng và hiệu quả thì cái năm đó ấy, mình học hết cái cuốn sách Shinkansen Master và mình đi thi và kết quả thì chắc là các bạn biết rồi thì là mình đã trượt cái cái năm đó và cái số điểm mà mình đạt được ấy, thì nó rất là thấp nha các bạn nó chỉ khoảng tầm 20 điểm hơn 20 điểm thôi và thực ra lúc đấy mình cũng nghĩ cũng cũng cay cay đúng không cũng, cũng, cũng rất là cay cú bởi vì là mình cũng không phải là đến mức là quá kém cỏi này mình cũng uh, luyện tập cái cuốn Shinkansen Master đấy uh, rất là nhiều lần nhưng mà nó cũng không thực sự là uh, đem lại cái kết quả um, gọi là như là mình mong muốn và thực sự là mình cũng cảm thấy rất là buồn uh, rồi um, sau đó thì mình cũng có xem một số các cái bài phân tích ở trên uh, mạng người ta nói rằng là à vì là cái cách chấm bài thi của GLPT thì là người ta sẽ chấm theo cái uh, mức độ trả lời đúng của người uh, đi thi nên là chắc là những cái bài mà mình làm đúng ấy thì chỉ là những cái câu mà rất là dễ dàng và dễ như ăn cháo thôi ai cũng có thể làm được nên là những cái phần còn lại thì là mình bị làm sai thì điểm mình thấp là chuyện bình thường thôi à, rồi lần tiếp theo mình đi ờ, thi lại thì với cái lần này mình đã đọc cái cuốn sinh Shinkansen Master từ năm ngoái năm trước rồi nên là mình nghĩ rằng là bây giờ mình cũng đã thuộc tất cả các cái câu hỏi ở trong đấy mất rồi mình đọc bài nào thì mình cũng mang máng cái câu hỏi là tại uh, mình cũng mang máng là cái câu trả lời đấy nó là gì rồi nên là mình không có chọn cái cuốn sinh Shinkansen Master nữa mà mình thay vào cái cuốn uh, Go các cử đề ký đụ này rồi các cái cuốn làm đề như là patang này ờ, rồi cái cuốn là tt này đấy thì là mình đã đổi cái giáo trình sang các cái ờ, giáo trình khác và cái năm đấy mình nhớ là mình ôn tận 3 giáo trình liền có nghĩa là mình đọc cả cái gô các cự đề ký đụ này cả tt này cả patang chi này à, và vẫn với cái cách làm cũ đó là mình đọc các cái cuốn sách đấy và hiểu mang máng đại khái cái nội dung của các cái ờ, bài đọc ở trong cái cuốn sách đó bắt đầu tìm ra câu trả lời rồi so đáp án so đáp án xong thì thấy là à sai rồi sai mất mất rồi sai mất rồi thế là quay lại cái bài đọc đấy đọc qua qua lại một lần nữa à hóa ra là không phải là như thế mà là như thế này như thế này cơ thì là mình cũng hiểu được là tại sao cái đáp án của mình nó lại là sai và mình đi focus vào cái câu đấy rằng là à vì như thế này nên là nó sai thế nọ thế kia và mình cũng phân tích nhưng mà nó ở cái mức độ nó vẫn còn rất là hời hợt mình sẽ lấy cái số lượng nhiều hơn là cái chất lượng có nghĩa là mình đọc rất là nhiều bài nhưng mà mỗi một bài mình không có uh, chú tâm vào cái việc là phân tích từng câu từng từ mà mình chỉ đọc một cách ừ, đại khái qua loa cái nội dung và mình uh, để mình mục đích là đi tìm cái đáp án thôi thì cái năm đó là cái năm thứ hai mà mình thi N1 thì kết quả vẫn là trượt hoàn trượt À, thế rồi bẵng đi một thời gian thì mình cũng không có không không có thi lại nữa tại vì là cũng cũng nản nản rồi nhá cũng cảm thấy chán chán rồi đấy học mãi mà nó cũng không có học mãi mà nó cũng không có điểm nó cũng không có <laughs> tiến bộ hơn tí nào nên là uh, thôi mình cũng không có ôn nữa À, rồi một hôm thì mình có đọc một cái cuốn ờ, giáo trình và mình không có biết là tại sao mà cái câu hỏi đấy người ta lại chọn cái đáp án đó và mình có nhờ một cái anh người Nhật làm cùng à, hỏi anh ấy là à, tại sao cái câu trả lời này nó lại à, như thế à, và nhờ anh ấy giải thích thì à, đầu tiên khi mà hỏi thì là mình cũng bảo là cái à, cái câu này là tao không có làm được này và cái phần đáp án nó nằm ở cái đoạn này này thì mày đọc lại cái đoạn này cho tao xem là tại sao mà người ta lại chọn cái đáp án đấy thì à, khi mà người ta đọc cái đoạn mà mình chỉ ra đó người ta cũng không biết là tại sao người ta lại chọn cái đáp án đó cả và cái bước thứ hai là anh ấy đọc lại từ đầu đến cuối cái bài văn đó cái bài văn đó là một cái bài dài và anh ấy đọc lại từ đầu cho đến cuối cái bài đấy rồi anh ấy lại à, quay trở lại cái phần à, câu hỏi này sau đó là lại lộn ngược lại cái bài đọc rồi à, tìm ra được cái phần đáp án nó nằm ở cái đâu và nó cũng vẫn là cái chỗ mà mình chỉ cho anh ấy lúc đầu nhưng mà khi đó anh ấy sẽ giải thích cho mình là à vì cái đoạn trên nó như thế nên cái đoạn này nó như thế vì thế nọ thế kia nên là đáp án người ta chọn là cái đáp án này và cái lúc đấy mình nhận ra một điều đó là người bản xứ cũng chỉ như mình thôi có nghĩa là họ cũng không thể nào đọc một cách chộp giật được họ cũng bắt buộc phải hiểu tổng thể cái bài văn đó họ liên kết các cái ý với nhau và họ hiểu ý hiểu nghĩa của toàn cái đoạn văn đó để mà có thể trả lời được cái đáp án và khi mà đi thi GPT thì các cái nội dung trong câu hỏi nó cũng mang cái ý tổng hợp ý và mang cái ý là hiểu cái nội dung của bài nhiều hơn là tìm ra được những cái keyword của bài để có thể trả lời được câu hỏi và mình đã hiểu ra được rằng là mình cũng sẽ không thể nào lấy cái cách đọc nhanh lấy cái cách đọc lướt rồi lấy cái cách đọc keyword để mà làm cái kim chỉ nan cho mình trong cái quá trình mà luyện tập cũng như là đọc hiểu tiếng Nhật được À, tuy nhiên thì lại có một cái điều như sau Đó là cái tốc độ đọc của họ rất là nhanh Một cái bài dài như vậy Cả một trang giấy Nhưng mà mình thấy là họ đọc lướt rất là nhanh và họ hiểu bài rất là nhanh thì mình nghĩ chắc chắn đây là cái vấn đề mấu chốt đó là cái tốc độ đọc của họ thế bây giờ làm thế nào để mình có thể đọc được nhanh như họ à, hồi trước khi mà mình còn làm à, trợ giảng à, tiếng nhật cho một trường uh, quốc tế nhật bản ở hà nội thì uh, mình có cái uh, may mắn đó là vào các cái buổi trưa ấy, cái thời mà vẫn còn uh, chưa vào năm học thì mình có được uh, một thầy giáo uh, cùng làm buổi trưa thì có dạy tiếng Nhật à, cho mình và một bạn nữa. Thì lúc đó thầy có chọn một cái à, câu chuyện mang tên là Gon Gitsune. À, cái câu chuyện này rất là nổi tiếng và hầu như người Nhật nào thì cũng biết và thầy có dạy à, bọn mình cái câu chuyện đó và thầy sẽ cho mình đọc cái câu chuyện đấy. À, đọc à, mỗi hôm chỉ khoảng tầm 10 à, câu. À, nói chung là cái tốc độ đọc của mình rất là chậm và cái lúc đầu ấy khi mà mình học cùng thầy ấy, thì từ trước đến giờ mình quen đọc nhanh rồi mà mình quen học nhanh rồi mình nghĩ mấy cái này nó đơn giản quá rồi mấy cái đơn giản đấy thì lướt lướt lướt đi đi còn đâu đến cái đoạn sau mà nó khó khó thì là ờ, mình sẽ đọc chậm lại còn đâu cái đoạn này ai mà chả biết rồi thì cần gì phải đọc chậm như thế nữa thì cái hồi đấy mình vừa đọc với thầy một cách rất là chậm rãi nhưng mà trong đầu mình cũng đinh ninh một cái suy nghĩ là sao mà đọc chậm thế đọc cái này thì đến bao giờ mới hết cái quyển sách này à, tuy nhiên thì mình vẫn theo cái cách mà thầy đang hướng dẫn đó là đọc ờ, từng câu từng chữ từng từ thầy sẽ giải thích từng cái cụm uh, từ vựng ở trong đấy này rồi uh, giải thích uh, từng cái cụm cấu trúc ngữ pháp ở trong đấy này rồi uh, lý do tại sao mà người ta lại uh, nói như thế này rồi uh, giúp cho mình tưởng tượng ra được cái câu chuyện đấy một cách uh, cụ thể và chi tiết nhất này rồi cái nuance sự ẩn đằng ở đằng sau cái câu văn đấy là như thế nào này uh, và giúp cho mình hình dung ra được cái câu chuyện đấy một cách rất là sống động à, từ những cái từ láy này hoặc là từ những cái hiêu gen của người Nhật và thầy sẽ lấy những cái cách nói khác rồi các cái cách diễn đạt khác mà nó tương tự để giúp cho mình có thể hiểu được một cách kỹ nhất cái ờ, đoạn văn mà mình vừa đọc à, thế rồi cũng mất ờ, một khoảng thời gian khá là lâu nha các bạn thì là mình cũng mới đọc xong được cái ờ, cuốn Gon Gitsune đấy và khi mà mình đọc xong cái cuốn đấy rồi có nghĩa là lúc đấy mình mới lên trên mạng mình search cái phần uh, YouTube ấy, uh, cái uh, người Nhật người ta đọc uh, Yomi Kikaseru cái cuốn sách đấy lại thì mình mới thấy rằng là à cái lúc đấy mình nghe câu nào mình hiểu câu đấy mình đọc đến cái cái câu nào là mình hiểu ngay ra cái câu đấy nó có nghĩa là gì mà không nhất thiết phải dịch nữa nhé các bạn có nghĩa là mình cảm giác như là cái câu chuyện đấy nó đã vào trong đầu mình rồi và mình cảm thấy rằng là à hóa ra là cái việc đọc chậm như vậy nó cũng có tác dụng rất là nhiều từ cái việc đọc chậm đấy mà mình đã đọc nhanh hơn hẳn và mình cũng nhận ra một cái kinh nghiệm nữa khi mà học cùng thầy đó là người Nhật cũng luôn luôn đọc theo cụm câu có nghĩa rằng họ luôn luôn phải đọc đến hết cái câu đấy họ mới hiểu được cái ý nghĩa của cái câu đấy là gì à, và họ sẽ nhìn các cái và họ sẽ nhìn câu theo các cái dấu phẩy theo các cái cụm cấu trúc ngữ pháp và từ đó liên kết các cái ý lại với nhau thành một đoạn để hiểu được cái nội dung mà cái đoạn mà người ta đang nói thì uh, sau cái cuốn uh, ờ, Gon Gitsune này mình có lấy đà uh, mình đọc thêm cái cuốn uh, Tốt Tốt Chẳng cái cuốn Tốt Tốt Chẳng này là mình tự đọc tại vì hồi đấy là đã vào năm học rồi nên là thầy cũng không có thời gian để mà hướng dẫn cho bọn mình vào các cái buổi trưa nữa uh, mình uh, tự đọc cái cuốn Tốt Tốt Chẳng và cái thời gian đọc cái cuốn sách đấy của mình uh, là khoảng tầm đâu hai ba tuần là mình đã đọc xong cái cuốn ấy rồi thì uh, cái lúc mà mình ngồi mình mình tự đọc cái cuốn tốt tốt chàng đấy thì mình mới thấy rằng là tất cả những cái mà thầy đã dạy nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong cái cuốn Tốt Tô Chẳng đấy. Có nghĩa là những cái điều cơ bản nhất, những cái điều mà basic nhất nó sẽ giống nhau ở tất cả các cái bài đọc, nó giống nhau ở tất cả các cái cuốn sách và mình nhận thấy rằng có rất nhiều các cái điểm chung mà mình có thể học được thông qua cái ờ, việc mà học chậm ngay từ cái cuốn Gôn Nghĩ Chine đó. Mặc dù những cái kiến thức đấy nó rất là basic, thậm chí là mình đã từng học ở thời đại học rồi và mình đã từng uh, biết nó rất là nhiều rồi nhưng mà chỉ khi mà mình tự mình mày mò mình suy nghĩ lại mình mới thấy rằng là à hóa ra là như vậy và lần đầu tiên trong đời mình đã đọc được trọn vẹn một cái cuốn sách tiếng Nhật đầu tiên đó là cái cuốn Tốt Tô Chẳng này và đến lúc đó mình mới thực sự là cảm nhận được rằng là cái việc mà đọc chậm trong cái thời gian đầu ấy nó đã có tác dụng với mình và nó giúp cho mình có thể à, đọc nhanh hơn trong những cái cuốn tiếp theo thì trong cái thời gian này mình cũng không có thi GLPT nha các bạn mình cũng không có uh, cái công việc của mình nó cũng đang rất là ổn mình cũng không có ý định thi lại GLPT <laughs> nữa mặc dù là đấy vẫn là một cái mục đích mà mình đang hướng tới thì cái năm đấy mình lại À, quay trở lại cái ý định là à, muốn à, đi thi lại lần này thì à, mình lại quay trở lại cái cuốn Shinkansen Master tại vì bẵng đi đến hàng mấy năm rồi mình cũng không đọc lại cái cuốn này nữa nên là lần này mình quyết định lại lấy lại cái cuốn Shinkansen Master đấy để à, luyện thi GPT đọc hiểu thì à, lúc này mình đã làm theo cái cách mà mình vẫn đang làm trong cái khoảng thời gian vừa rồi đó là mình đi đọc rất là kỹ mình phân tích rất là kỹ từng cụm từng câu từng ngữ pháp ở xuất hiện ở trong cái bài đọc đó và nó giống y hệt cái cách mà thầy người Nhật đã từng dạy mình trước kia. Mình chịu khó mình ngồi tra từng cái uh, từ vựng một này, rồi uh, mình à, tra từng cái cấu trúc ngữ pháp một. Uh, có thể cái cấu trúc ngữ pháp đấy mình đã từng học rồi, nhưng mà cái nuance sự của nó là gì, cái cách mà người ta thể hiện như vậy mang cái ý nghĩa gì thì mình lên trên mạng mình tra lại một lần nữa các cái từ vựng đó, các cái cụm cấu trúc ngữ pháp đó rồi à, phân tích ý từng câu, từng chữ một ờ, và mình hiểu một cách rất là tường tận cái bài đọc đó người ta đang muốn nói đến nó là cái gì đấy thì khi mà đọc cái cuốn Shinkansen Master này lại một lần nữa theo cái cách như vậy thì mình nhận ra là ôi trời ơi bao nhiêu những cái kiến thức basic nhất những cái cách làm cơ bản nhất những cái uh, sự hướng dẫn mà nó vô cùng chi tiết và đầy đủ nó đều có ở trong cái cuốn sách này thì khi mà mình ôn luyện cái cuốn Shinkansen Master này thì khoan nói đến cái việc là cái kết quả thi GLPT của mình nó ra sao uh, thì khi mà mình đọc kỹ này mình uh, đọc chậm này và mình phân tích chi tiết từng tận từng cái câu và từng cái ý ở trong bài ấy, thì mình nhận thấy rằng là nó xuất hiện ở khắp mọi nơi trong tất cả các cái tài liệu về IT trong cái quá trình mà mình đang làm việc này rồi nó xuất hiện ở trong tất cả các cái bài đọc hoặc là các cái bài báo mà mình đang đọc này nó xuất hiện ở trong các cái cuốn sách mà mình đang đọc nữa có nghĩa là những cái kiến thức basic đấy những cái điều cơ bản nhất đấy nó đều xuất hiện ở khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta ví dụ như là mình có thể lấy một cái ví dụ mà nó gặp rất rất là nhiều đó là cái dạng kết lực trong tất cả các cái văn bản của người Nhật cái dạng kết lửng này nó gặp nhiều vô kể và trong báo chí cũng như vậy và mình đã lên trên mạng mình search mình tìm hiểu về cái dạng kết lửng này và mình nhận thấy rằng là mình có thể áp dụng được hết vào tất cả những cái từ mà mình mình có thể áp dụng được hết vào tất cả các cái câu mà mình nói một cách đơn giản và dễ dàng. Ừ. Rồi có một hôm mình gặp một cái câu là có hai cái trợ từ ố trong cùng một câu và có một bạn và có một em em ấy hỏi mình là chị ơi tại sao cái câu này mà nó lại có hai cái trợ từ ố như thế này thì dịch như thế nào sang tiếng Việt thì mình nhìn thấy và mình nhận ra được ngay đó là hai cái ố đấy nó đều đi với cái động từ ở cuối câu và lúc này thì mình mới nhận thấy rằng là à cái việc phân tích nó cũng là một cái cách mà giúp cho mình có thể à, giải quyết các cái bài toán tưởng chừng như là khó nhưng mà nó lại rất là đơn giản rồi à, từ khi mà mình nhìn các cái à, bài văn này, mình nhìn các cái bài đọc này, à, các cái câu ở trong cái bài đọc đấy theo từng cụm, từng cụm, từng cụm, theo từng cái mạch và theo từng cái dấu phẩy, theo từng cái cấu trúc ngữ pháp thì mình mới nhận ra một điều là là mình nắm được ý của câu rất là lẹ Ờ, đặc biệt mình còn hay để ý tới những cái à, từ nối này rồi các cái đại từ chỉ thị ở trong câu này rồi à, các cái à, cách kết thúc câu ví dụ như là đề sồ cạ này wa kê đế bạn nai này rồi à, mono đà này rồi à, koto đà là à, đà rồ này đấy thì tất cả các cái new an sự của các cái cách kết thúc câu như vậy mình đều đi mình tra lại một cách rất là cẩn thận và tỉ mỉ ở trên mạng và biến nó thành của mình rồi kết hợp với cái bài đọc kết hợp với cái bài báo mà mình đang đọc mình hiểu cái nuance sự của nó là gì để mà có thể nắm được một cách uh, rất là toàn diện cái ý mà người ta đang muốn nói rồi ờ, có một cái dạng bài mà mình cũng thấy bắt gặp rất là nhiều ở trong báo chí đó là cái kiểu mà dạng câu hỏi tu từ à, ở trong cái phần ở trong cái cuốn Shinkansen Master nó có một cái dạng bài được gọi là cái dạng bài là đặt ra cái câu hỏi tu từ có là trong khi mà người ta viết ra cái đoạn văn đấy thì tác giả có đặt ra một cái câu hỏi lửng và tác giả đi trả lời cho cái câu hỏi đó thì cái điều mà tác giả đang muốn nói đến nhất là gì nó chính là cái câu trả lời cho cái câu hỏi mà tác giả đang đặt ra thì cái cách viết này nó cũng hay áp dụng ở trong báo chí ở trong các cái bài báo mà mình đọc và mình thấy rằng là hầu hết các cái bài báo người ta cũng sẽ đều nêu ra một cái chủ đề một cái câu hỏi nào đấy và họ đi giải quyết các cái câu hỏi đó và từ cái việc là mình lần theo cái câu hỏi như vậy cái ý của tác giả đồng ý đồng tình cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó mình cũng sẽ dễ dàng nắm bắt được cái nội dung của cái bài đấy hơn rồi trong cái quá trình mà hướng dẫn các cái bạn ở trong lớp học ấy mình cũng làm giáo trình bằng cái cách là dịch chi tiết từng cái bài đọc mà mình đã đọc à, rồi à, mình học cái cách là chuyển ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt các cái bài đọc đó sao cho cái việc là mình đã hiểu rồi nhưng mà mình sẽ phải luyện làm sao để cái phần tiếng Việt của mình nó được trôi chảy nhất, nó được mượt nhất có thể khi mà mình chuyển ngữ sang tiếng Việt. Tại vì cái thời gian đó mình cũng làm cái công việc dịch thuật là chính nên là cái việc mà dịch Ờ, những cái điều mà người ta đang nói sang tiếng Việt ấy, một cách mượt mà ấy, nó phục vụ cho chính cái công việc của mình hiện tại lúc đó nên là mình đã thực hiện rất là chăm cái việc này và mình cũng rất là thích cái việc mà mà dịch nữa nên là cái quá trình này mình cũng ờ, kéo dài rất là lâu mình đã dịch được khoảng tầm trên 100 bài uh, ờ, GPT rồi mình cũng dịch được khoảng tầm hàng trăm bài các cái bài báo chí ở trên mạng mà mình yêu thích nữa uh, rồi đến năm kia Ờ, là năm ờ, khoảng tầm năm à, ờ, 2021 hoặc là năm 2000 2020 thì đợt đấy mình có làm một cái chuỗi video về dịch Việt Nhật. từ trước đến giờ mình rất là sợ dịch Việt Nhật nhưng mà sau một cái khoảng thời gian luyện đọc rồi dịch như vậy, mình có bắt đầu cùng với lại team cái nền để mà à, luyện dịch các cái video của thầy Phan Văn Trường ấy thì đến lúc đó mình cũng rất là ngại nha các bạn kiểu là mình cảm giác là bây giờ mà dịch Việt Nhật ấy nó không season rồi dịch Việt Nhật nó không được xuôi rồi cảm giác như là mình cũng lo lắm mình sợ lắm nhưng mà đến khi mà bắt buộc phải làm ấy cùng với team rồi ấy thì mình mới nhận ra một điều là những cái mà mình đã từng phân tích trước kia mình đi áp dụng vào những cái bài mà thầy nói uh, thì nó khá là khá là ổn à, lúc đó <laughs> mình cũng tự tin lên rất là nhiều à, và mình nhận ra rằng là cái cái cái khả năng dịch Việt Nhật của mình nó cũng đã tiến bộ lên một cái bước mới à, so nó tốt hơn so với ngày xưa rất rất rất nhiều luôn các bạn mặc dù ngày xưa cái thời mà mình vẫn còn nhớ là mình dịch Việt Nhật và bị từng từng bị chê rất là nhiều luôn cái ông sếp của mình trực tiếp hồi bấy giờ mới nói rằng là tại sao mình dịch cái câu đấy nghe mà chuối vậy ấy và mình cũng đã rất là buồn về cái việc đó ngày xưa nhưng mà mình đã cảm thấy rằng là cái khả năng của mình nó đã tiến bộ hơn khi mà thực hiện cái chuỗi video ờ, dịch Việt Nhật đó. À, quay trở lại cái việc mà thi JLPT thì cái năm mà mình uh, luyện cái giáo trình Shinkansen Master đấy một cách rất là chi tiết cụ thể rồi cũng làm thêm một vài các cái đề thi các năm nữa thì uh, mình đã đỗ JLPT N1 với cái số điểm mà uh, khá là cao. À, không chỉ là đọc hiểu mà cái từ vựng và à, phần nghe của mình nó cũng đã cao hơn so với à, mấy năm trước thì mình mới à, tự nhìn nhận lại xem là tại sao mà cái phần à, từ vựng cũng như là cái phần uh, nghe hiểu của mình nó lại tốt hơn uh, mặc dù là mình cũng không ôn quá nhiều các cái giáo trình về từ vựng uh, nhưng mà mình cũng vẫn có thể làm được các cái từ vựng ở trong đề thi đó là mình thấy rằng các cái từ vựng xuất hiện trong các cái bài đọc mà mình đã từng tra nó xuất hiện ở trong các cái đề thi từ vựng rất là nhiều nên là hầu hết các cái từ vựng mình cũng có thể nắm được và hiểu được ý của nó à, để mà làm được cái đề thi một cách ờ, tốt hơn và hiệu quả hơn à, rồi mình cũng có làm các cái video về shadowing rồi mình cũng tự luyện shadowing nữa nên là cái phần nghe của mình nó cũng tốt hơn à, khi mà lượng ờ, từ vựng và lượng ngữ pháp của mình nó theo cái văn phong thực tế từ các cái bài đọc ấy thì khi mà mình nghe ấy, mình cũng sẽ dễ dàng nắm bắt được hơn các cái ý và các cái cách diễn đạt của người Nhật à, thì sau một cái câu chuyện khá là dài như thế rồi đến đây thì các bạn sẽ cảm nhận rằng là ôi cái chặng đường của mình nó dài quá nó mất quá nhiều thời gian và công sức thì nói thật với các bạn đúng vậy <laughs> nhưng mà nhưng mà sau một cái khoảng thời gian ấy mà mình hướng dẫn những cái điều mà mình đã luyện tập đấy cho các cái bạn học viên ở trong cái lớp học của mình ấy à, các cái cách mà các cái công thức mà mình rút ra được trong cái quá trình mà tự luyện tập như vậy mình đã mình đã tìm ra được các cái format này tìm ra được các cái cái cách cũng như là các cái um, gọi là các cái quy chuẩn để mà hầu hết cách tất cả các bạn mà có thể hiểu được thì từ đó mình cũng có nhận được rất là nhiều các cái feedback từ phía các các bạn học viên đó là à, có bạn thì nói là sau khi học xong cái khóa học của chị thì đầu tiên là em không sợ các cái câu dài nữa có nghĩa là bạn ấy cảm thấy rằng là đọc cái câu dài đến mấy đi chăng nữa thì nó cũng sẽ xong thôi kiểu cảm giác cái tâm lý các bạn cái tâm lý rằng là mình đọc câu dài đến mấy bài dài đến mấy thì mình cũng không sợ nữa tất nhiên là cái tốc độ đọc này rồi cái uh, khả năng đọc của bạn ấy đến đâu thì mình chưa biết nhưng mà trước tiên là cái tâm lý là chúng ta không sợ nữa chúng ta đọc bài dài đến mấy chúng ta cũng không sẽ sợ nữa rồi cũng có rất là nhiều bạn uh, nói với mình rằng là em cảm thấy rằng là mình dịch tốt hơn ấy mặc dù cái khóa học của mình nó là cái khóa học đọc hiểu GLPT các bạn vẫn sẽ phải làm các cái bước như là đọc hiểu rồi ờ, tìm đáp án và câu trả lời uh, tuy nhiên thì là bạn ấy cũng có bảo rằng là em cảm thấy rằng là em đọc dịch được tốt hơn và em nắm được cái cách mà mình uh, phân tích câu được tốt hơn uh, thì ngày trước mình đã mất rất là nhiều thời gian để tra cứu và mình đã tìm ra được một số các cái cách diễn đạt sao cho nó dễ hiểu nhất và có thể vận dụng được vào thực tế nhiều nhất thì mình đã hướng dẫn những cái quy tắc đấy những cái công thức đấy cho các bạn và hầu như những cái điều đó ai cũng có thể nắm bắt được, ai cũng có thể hiểu được ngay lập tức khi mà mình giải thích những cái điều này. Rồi đến năm 2022, mình cũng biên soạn cái cuốn sổ tay đọc dịch của mình và hiện tại nó đang trong cái quá trình uh, xuất bản rồi. Đến năm 2023 nó sẽ bắt đầu được bán ở trên toàn quốc và khi mà thực hiện biên soạn lại cái cuốn sách đó đọc lại những cái phần mà mình đã dịch trước kia uh, để mà hoàn thiện lại cái cuốn sách và hoàn thiện lại cái uh, câu văn cũng như là cái cách diễn đạt của mình thì là mình đã hoàn thành nó trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn uh, và đã uh, từng bán cái cuốn ebook này cho tất cả các bạn uh, Tuy nhiên thì năm nay mình lại uh, quay trở lại cái việc edit lại để cho nó thật là hoàn thiện hơn, thêm một cái bước nữa để xuất bản một cái bản giấy. Vậy nên cái điều mà mình muốn nói với các bạn ở đây sau suốt cả một cái câu chuyện dài như thế đó là gì? Đó là chúng ta chỉ cần đọc chậm thôi, chúng ta chỉ cần đọc kỹ thôi thì tất cả các cái bài toán như là GLBT, là các cái văn bản ở trong công việc, là các cái văn bản ở trong báo chí thì đều có thể giải quyết được. Và cái mục đích cuối cùng của cái việc học tiếng Nhật của các bạn là gì? Có phải là các bạn đi học mẹo, các bạn đi học một cách mơ hồ, mơ màng để mà đỗ cái kỳ thi giao hay là các bạn học một cách chắc chắn, một cách cụ thể để có thể ứng dụng được vào trong công việc và áp dụng được vào trong thực tế? thì cái câu trả lời là gì thì chắc là các bạn đã hiểu được cái ý mà mình muốn nói đúng không? Như vậy là từ đầu đến giờ các bạn đã nghe một cái câu chuyện khá là dài của mình rồi và thì cái điều mà mình muốn nói đến nhất cho các bạn đó là chúng ta hãy đọc kỹ và đọc chậm và đó là cách tốt nhất cái hiệu quả nhất và nhanh nhất để giúp cho các bạn có thể đọc nhanh. Đây là một cái công cụ mà các bạn có thể giải quyết được mọi vấn đề từ đọc hiểu, từ nghe hiểu, ờ, từ từ vựng. Tại vì đọc chậm thì các bạn sẽ có thể nắm được tường tận các cái từ vựng rồi các cái cấu trúc ngữ pháp ở trong đó thì còn cái gì mà các bạn không thể làm được nữa đâu. Nên là mặc dù nó là chậm nhưng mà nó lại là cái con đường nhanh nhất, là cái con đường hiệu quả nhất mà mình nghĩ rằng là ai cũng có thể áp dụng được. Thế bây giờ mình lại sẽ lại nói thêm chi tiết hơn một chút đó là vậy làm cách nào để các bạn có thể hiểu sâu và đọc kỹ thì có rất là nhiều các cái video mà mình đã làm ở trên cái kênh YouTube này rồi. Nếu như mà bây giờ để mà nói chi tiết từng tận từng thứ từng thứ một thì nó cũng là một cái là một cái video nó sẽ rất là dài và lê thê. À, tuy nhiên thì là mình sẽ nêu ra một số các cái ý chính. Ví dụ như là mình luôn luôn đi tìm hiểu các cái đại từ chỉ thị ở trong câu nó đang thay thế cho cái ý gì. Và mình sẽ luôn luôn đi tìm cái chủ ngữ ở trong cái câu văn đấy là gì cách tìm chủ ngữ ra sao và tại sao nó lại là cái chủ ngữ đó và mình luôn luôn đi đặt các cái câu hỏi về chủ ngữ rồi mình phân tích câu theo mệnh đề danh từ cái mệnh đề danh từ này rất là quan trọng, nó đơn giản, dễ dàng và giúp cho các bạn có thể hiểu được mọi loại câu thông qua mệnh đề danh từ. Rồi à, mình sẽ luôn luôn đi tìm hiểu ý nghĩa của các cái cấu trúc ngữ pháp như là đế a rự này, như là si si này, như là ní vá a rự này, rồi à, cai tê a rự này, rồi à, cô tô des này, rồi mono des này. Những cái tưởng chừng vô cùng đơn giản như vậy lại có ích vô cùng trong cái việc mà các bạn luyện đọc hiểu. Thì khi mà các bạn phân tích cái câu một cách dễ dàng rồi, phân tích tường tận tất cả các cái ý ở trong câu rồi thì từ đó các bạn có thể trình bày được hết tất cả những cái gì mà các bạn muốn nói và đó là cái mà mình vẫn luyện từ trước cho đến nay và vô cùng là hiệu quả luôn. À, vậy là ok, nghe đến đây rồi các bạn đã hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc mà đọc sâu và hiểu kỹ rồi đúng không? Thì à, mình cũng có à, tạo nên một cái khóa học mà đọc dịch GPT và đã được mở thường niên trong vài năm trở lại đây. À, tuy nhiên trong năm nay thì mình cũng có update một số các cái À, thông tin để sao cho cái việc mà đọc hiểu của bạn à, trở nên dễ dàng hơn thêm một cái mức nữa và nếu như mà các bạn đồng ý mình sẽ xin phép được chia sẻ về cái chương trình học này của mình đây là cái khóa học mà các bạn sẽ à, được trực tiếp đọc dịch và sẽ được hướng dẫn và được đọc cùng mình à, trong 27 buổi học, à, được chữa và phân tích các cái lỗi sai từ chính các bạn trong cái quá trình đọc. rồi các bạn sẽ được đọc dịch chi tiết 100 bài đọc lấy từ đề thi GPT các năm để mà có thể hiểu được cái mức độ khó của nó trong cái bài đọc của mình. Những cái kiến thức mà mình đưa ra trong khóa học ấy thì sẽ vô cùng giúp ích cho các bạn nếu như mà các bạn đang cảm thấy rằng là mình đọc mãi mà chưa thấy có hiệu quả này rồi mình muốn nắm vững những cái kiến thức nền tảng để từ đó vừa có thể đọc hiểu GPT vừa có thể áp dụng được vào trong thực tế rồi à, các bạn muốn có một cái người đồng hành và người hướng dẫn cùng để mà đưa ra à, chỉ ra được cho mình những cái lỗi sai mà nhiều khi là trong cái lúc mà tự học mình không thể nào biết được thì đó là cái khóa học mà mình hướng tới và mình nói cho các bạn nghe nha những cái mà kiến thức mà mình đã đúc rút được mình đã chia sẻ được cho các bạn trong cái khóa học là những cái rất là basic rất là đơn giản và nếu như mà thông qua những cái đơn giản đấy mà các bạn vẫn không làm được ấy thì chắc là cũng hơi khó để các bạn có thể đọc theo một cái cách nào khác và đấy là một cái sự tự tin có thể nói cho các bạn ở trong cái khóa học này thế nên là các bạn đừng lo nha à, hoàn toàn chúng ta có thể đọc được hoàn toàn chúng ta có thể áp dụng được nó vào trong thực tế và hoàn toàn các bạn có thể đọc được một cách dễ dàng có một điều mà mình nhận ra đó là khi mà học các cái khóa học video ấy thì các bạn sẽ một thời gian đầu một hai tuần đầu một hai tháng đầu các bạn sẽ cảm thấy uh, có đầy uh, năng lực và nhiệt huyết đúng không nhưng mà cái khóa học của mình là nó sẽ giới hạn cái số người và học trực tiếp nên là cái động lực nó sẽ uh, đến theo hàng tuần rồi đến cái ngày đấy là chúng ta phải học rồi thì các bạn sẽ uh, không bị nản này rồi uh, sẽ được đồng hành trong suốt uh, nửa năm đó là 6 tháng nên là các bạn sẽ cảm thấy rằng là sẽ không bị bơ vơ rồi uh, sẽ không bị lười uh, rồi phần nào đấy là sẽ có thêm quyết tâm học uh, tuy nhiên nha các bạn tất cả nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái uh, mục tiêu của chúng ta chúng ta đưa ra cái mục tiêu cho bản thân càng rõ ràng thì các bạn sẽ lại càng có thể theo đuổi cái khóa học này một cách lâu dài tại vì cũng có rất nhiều bạn học được đến nửa chừng rồi cũng không theo được nữa đó cũng có nha các bạn nhưng mà phần lớn những ai mà đã theo từ đầu đến khóa học đến cuối khóa học thì đều nhận ra được cái lợi ích của nó và mình tin rằng là mình sẽ giúp cho các bạn đến khi nào mà các bạn cảm thấy uh, mình không còn một cái câu hỏi nào nữa thì thôi uh, tất nhiên cái việc học nó là một cái quá trình rất là lâu dài trong 6 tháng chúng ta cũng sẽ chỉ đọc được những cái bài đọc giới hạn nào đấy nào thôi tuy nhiên là từ các cái bài đọc đấy mình sẽ làm thế nào để nắm được những cái điều basic nhất để mà có thể triển khai trong các cái uh, trong các cái văn bản thường ngày mà mình gặp này rồi mình có thể triển khai trong cái quá trình mà mình tự học lâu dài đó là trong cái quá trình mà mình đọc sách rồi mình đọc báo thì những cái mà được nói đến trong khóa học là những cái rất là basic rồi và các bạn sẽ tự triển khai những cái kiến thức đấy trong cái quá trình mà mình đọc dịch thực tế và như các bạn thấy rằng là bây giờ Noel cũng đã qua rồi uh, năm 2023 cũng sắp tới uh, và tháng 7 năm 2023 lại có một cái kỳ thi GPT nữa nên là đây là cái thời điểm mà mình đang tuyển sinh gấp rút cho cái khóa học này để khai giảng bảng vào tháng 1 năm 2023 và nếu như mà bạn nào đang xem video này thì mình cũng sẽ có một cái bức offer đó, đó là giảm giá ngay vào cái học phí mà các bạn sẽ đóng và sẽ được khai giảng ngay trong tháng 1 này đăng ký khóa học ngay và cùng mình chinh phục đọc hiệu GPT và áp dụng nó vào trong công việc cũng như là thực tế trong năm 2023 này nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học Zenny.